Xin chào toàn thể anh em thì uh, tiếp tục quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì những video trước là tôi đã chia sẻ cho anh em về tất cả những đồ chơi liên quan công nghệ để giúp cho anh em có thể là áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu thì uh, đến cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ đồ về cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100% nếu anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu thì phần thắng của anh em là đạt cho anh em là từ 80 hoặc đến 90 phần trăm là anh em có thể giành được chiến thắng thì anh em cố gắng là theo dõi qua video ngày hôm nay là anh em có thể sử dụng những bộ đồ này một cách thành thạo nhất thì anh em có thể nhìn dưới màn hình đây đây là những cái bộ hột tài xỉu báo dung về bốn mặt thì tất cả về bốn mặt của hột tài xỉu là tôi đã ghi sẵn cho anh em ví dụ như là mặt một nó sẽ là một dung mặt hai sẽ là hai dung và mặt ba sẽ là ba dung và mặt 6 sẽ là bốn nhịp dung còn mặt ba mặt bốn này thì là sẽ không dung thì nếu mà anh em đánh chính xác về bốn mặt còn mặt 3 mặt 4 coi như anh em bỏ thì à, nếu anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu thì anh em biết được nếu mà có mặt một hoặc mặt hai thì tỷ lệ nó về xỉu nó đạt cho anh em là 80 phần trăm còn nếu mặt 5 mặt 6 thì là anh em sẽ đánh tôi về đường tài thì cái tỷ lệ nó cũng đạt cho anh em là 70 80 hoặc là có khả năng là lên 90 phần trăm nó sẽ về tài rồi thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em để cho anh em xem luôn để anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu này thì à, khi vào trong những sân chơi ấy, anh em chỉ cần sao luồn tôi một cái hột tài xỉu báo dung bốn mặt này hột này thì là làm theo kích cỡ theo yêu cầu của anh em hột to hột nhỏ thì là theo yêu cầu anh em yêu cầu những cái bộ hột như nào là tôi có thể làm theo yêu cầu cho anh em thì à, hột này là bao các bước thông thường ở những sân chơi của anh em này thử lâm châm hay soi đèn hay ngâm nước muối đây tôi sẽ thử lâm châm cho anh em này hột hoàn toàn này không hít này anh em nhìn không lâm châm tiếp theo là soi đèn thì à, cho anh em thấy được là những cái bộ này hoàn toàn trong suốt này anh em nhìn rõ như hỗ trợ của anh em và ngâm nước muối là ngồi đều cho anh em các mặt này anh em nhìn không ngồi đều anh em các mặt này bây giờ tôi sẽ bớt ra các nguồn cho anh em này thì ở đây là nó có bốn cái nhịp chung thì là bây giờ tôi sẽ bật cái máy lên để tôi ờ, test luôn cho anh em còn anh em nếu mà sau khi đã luồn tôi cái bộ hột này vào thì anh em sẽ đeo tôi cái thanh thiết bị báo dung này và anh em định khoảng cách làm sao là từ 3 cho 5 mét là máy có thể báo một cách chính xác và tốt nhất cho anh em thì ờ, tôi sẽ cho anh em xem luôn về bốn cái nhịp chung của nó này thì bây giờ tôi sẽ lập cho anh em từ mặt một này bây giờ mặt một này một nhịp này mặt thứ hai này mặt thứ, thứ ba này không dung này mặt thứ bốn này không dung này mặt năm này anh em có nghe nhịp dung không mặt 6 này bốn nhịp dung thì bây giờ nếu mà anh em có thể là áp dụng vào những cái sân chơi mà tài xỉu ấy thì là tướng là mặt một mặt hai anh em anh chịu năm sáu anh em anh tài còn hai hột này là hai hột ngẫu nhiên bình thường tôi sẽ cho anh em để anh em test luôn về hai cái nhịp rung để anh em có thể áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu này bây giờ tôi sẽ test anh em tiếng đầu tiên này để anh em chú ý xem nhịp rung này bốn nhịp rung thì khẳng định với anh em 100 trăm là có mặt lục rồi thì anh em sẽ đánh cho tôi về lục tài này anh em nhìn chưa một năm và sáu tiếng tiếp theo anh em này ba nhịp rung thì anh em sẽ đánh chính xác tôi mặt ngũ này khẳng định với anh em 100 trăm qua mặt ngũ này một năm và sáu tiếng tiếp theo anh em này ở đây thì ai nắp được không quan trọng về người nắp một hình dung hai hình dung thì à, khẳng định anh em 100 trăm là có mặt nhị này mở anh em xem này hai ba và bốn là chín nút điểm xỉu tiếng tiếp theo anh em này ở đây thì là nắp đĩa nào cũng được không quan trọng là nắp đĩa như không dung thì là anh em sẽ qua mặt ba mặt bốn rồi nếu anh em đánh điểm thì à, khẳng định anh em là 100 trăm là có hai cái điểm ba mặt và bốn thì coi như là tiếng này anh em bỏ này em nhìn chưa có mặt bún này tiếng tiếp theo anh em này tiếp tục lại bốn nhịp chung thì là anh em sẽ tướng anh em đánh nục và đánh tài khẳng định với anh em 100 trăm là có mặt nục này hai ba và 6 11 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này hai nhịp chung thì ờ, tiếp tục anh em sẽ đánh tôi là mặt nhị rồi mở anh em xem này thì anh em sẽ đánh tôi là về đường xỉu này Đấy, như thế này sẽ bị phản này tiếng tiếp theo anh em này ba nhịp tung thì anh em sẽ đánh tôi mặt ngũ này khẳng định với anh em 100 trăm là có mặt năm này mở anh em xem này thì ờ, cứ mặt năm mặt sáu anh em sẽ đánh tôi về đường tài nhé 3 4 và 5 nó rơi vào tầm 12 à, nút điểm tài tính tiếp theo anh em này một nhịp rung thì khẳng định với anh em 100 trăm có mặt nhất rồi thì là anh em sẽ đánh tuyệt đối 100 trăm là mặt một và anh em sẽ đánh tôi là về đường xỉu này hai thằng nhất và một thằng ngũ nếu anh em mà đánh tiếng này là ăn hai cửa nhất này thì ở đây là tôi sẽ để cái thanh thiết bị báo rung đây để cho anh em cảm nhận luôn về nhịp rung của nó còn sau khi anh em chơi xong ấy, những nhịp rung này à, những cái máy báo rung này thì rung cực kỳ rất là êm nên là người khác người ta có thể ngồi cạnh anh em hoặc anh em chơi đêm tối là hoàn toàn người ta không thể nào người ta nghe rõ bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp lên để tôi sẽ cho anh em xem luôn này xem anh em có nghe nhịp rung của nó không như thế này là máy báo một rung thì anh em có nghe nhịp rung của nó không thì tương việc là anh em sẽ đánh tôi là mặt một này thì anh em tiếp tục anh em đánh tôi đường xỉu này một hai và bốn tiếp tiếp theo anh em này hai nhịp rung ba nhịp rung bốn nhịp rung khẳng định với anh em một trăm trăm là có mặt sáu rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về lục tài sáu à bốn nhịp rung ấy thì anh em có nghe nhịp rung không máy rung cực kỳ rất là êm mở anh em xem này khẳng định anh em là 100 trăm mà có mặt lục này Đấy, anh em thấy không 3 4 và 6 bây giờ tôi sẽ để đây chắc anh em một hai đến cuối này hai nhịp rung thì à, khẳng định với anh em 100 trăm có mặt nhị này mở anh em xem này tiếp tục anh em này cứ đánh xỉu tôi này Đấy, anh em nhìn nữa hai nhất một thằng nhị chắc anh em tính cuối này một nhịp rung thì anh em đánh tất tay tôi những xỉu anh em nghĩ này và anh em xem này một hai và bốn thì anh em có thể thấy được là những cái bộ đồ này thì à, về cái độ chuẩn xác của nó thì là tuyệt đối 100 trăm nếu anh em đánh chính xác tôi về bốn mặt còn anh em áp dụng vào những cái sân chơi tài xỉu ấy thì là cái tỷ lệ nó chuẩn xác về tài xỉu thì nó đạt cho anh em từ 80 đến 90 phần trăm thì anh em mà theo dõi qua những cái video này của tôi ấy, mà cảm thấy không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 09 69 22 43 hoặc là anh em có thể gọi điện hoặc kết bạn qua Zalo tôi sẽ tư vấn và chia sẻ cho anh em thì hiện tại là tôi có hai cơ sở một là bến xe miền Đông Sài Gòn và hai là bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì anh em gần những cơ sở thì anh em có thể lên trực tiếp anh em xem về những cái bộ hột tài xỉu báo dung về bốn mặt này còn anh em nào ở xa thì anh em cứ liên lạc tôi sẽ trả lời cho anh em thì à, anh em xem qua video của tôi nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy